Xin chào các bạn. Ừ. Hôm nọ mình đọc một bài viết trên uh, Facebook có nói là với 300k thì à, tài chính dưới 1 triệu. Cụ thể là 300 hoặc 450k thì có thể đi đâu? Thì uh, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Uh, ờ, 300 đến 450 nghìn có thể uh, đi đâu nhé. Nếu mà bài viết này hoặc video này thấy hay thì các bạn có thể um, lưu lại và lễ ngày lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm 2024 có thể đi theo lịch trình này cũng được à, ở đây với 300 tài chính từ 300 tới 450k thì mình có thể đi đâu ở đây mình lựa chọn đó chính là đi uh, Mộc Châu Sơn La để hái mận thì thời gian thì nó chính là ngày một đêm sáng đi tối về thì với tài chính đó thì chúng ta có thể đi được đến đâu thì uh, các bạn có thể xem video ở ngay trên màn hình của mình đây về thời gian xuất phát thì mình đi từ lúc 5 giờ sáng à, đi từ lúc 5 giờ sáng thì mình sẽ phải chuẩn bị rất nhiều đồ à, đây là ba vừa xong mình vừa cầm cái ba lô đó xong rồi mình còn bây giờ là tất cả đồ như kiểu đi đường dài thì mình sẽ phải uh, đi đường dài mình sẽ phải có vì đi có xăm có lốp có đồ nghề để đi kiểu hay xem mình hay bị uh, ờ, thủng xong giữa đường nên mình sẽ có, có đồ nghề để mình vá vì khi đi đó thì hay rất hay kiểu dân ở đó không có thì mình phải có phải dắt bộ nhiều khi phải dắt bộ vài cây hoặc đến chục cây mí mí ờ, được một chỗ để thay xăm vá xăm lịch trình của mình di chuyển thì mình di chuyển từ nhà mình qua Samsung Ờ, rồi đến ờ, à, qua Bắc Linh nhà mình qua Bắc Linh Bắc Linh rồi đến à, ra Hà Nội Hà Nội Hà Bình Hà Bình rồi đến Mộc Châu của Sơn A đó là lịch trình của mình sau khi đi từ nhà đến Rìa Đá Trắng thì mất tầm độ khoảng hơn 4 tiếng 5 à đâu hơn 5 tiếng đường đi đường cả đường núi lẫn đường đèo lẫn đường uh, thẳng đồng bằng thì mình sẽ tới được ờ, đèo đá trắng sau khi dừng chân tại đèo đá trắng thì mình ở đó ăn trưa tại đó ăn trưa tại đó thì có những món gì có món uh, thịt xiên nướng ngô luộc ờ, cơm lam nướng thì phải không biết là cơm lam nướng gọi có đúng hay chính xác không chứ mà mình hay gọi là cơm nướng cơm lam nướng và món trứng nướng nữa đó là những món ở đấy ngoài ra họ có bán ở đấy thì bán uh, cá và món uh, muối mắc khén muối hạt dổi à, mình ở đấy thì ăn trưa tại đèo đá trắng thì có một số uh, cảnh có thể cho các bạn xem như thế này đây là cảnh mình quay các bạn xem là cảnh ở đèo đá trắng lúc đó mưa tắt đường lạnh ngắt sương bao à, mây bao phủ cái à, đèo đá trắng này sau khi ăn trưa tại à, đèo đá trắng xong thì bọn mình tiếp tục di chuyển đến uh, chỗ để hái mận từ chỗ mình di chuyển đến chỗ vườn để hái mận là tầm khoảng hơn 70 cây thì ăn trưa tại đèo đá trắng thì vị chi bổ đầu người ra mỗi người tầm khoảng 50 nghìn đây là khung cảnh lúc trưa mình ăn uh, trưa tại đèo trắng xong um, sau lúc mưa thì mí mây nó bao phủ đấy thì đi thêm một đoạn nữa qua đèo trắng tầm độ khoảng một hai trăm mét đó chính là mây nó trôi đi toàn cái lúc này khung cảnh đây cực kỳ đẹp nó nhìn như kiểu là ở dưới um, tà xùa um, mà trước khi mình trước kia mình đã từng đi đấy nhìn núi rừng ở đây đi ngắm cảnh nó mới đẹp còn nếu mà xem điện thoại thì biết bao giờ nó ngắm được cảnh đẹp như này chưa kiến tận mắt được ờ, trên đường đi từ đèo đá trắng đến chỗ hái mận thì mình sẽ bọn chúng mình sẽ phải đi qua một điểm check in không thể bỏ qua khi tới ờ, mộc châu sơn na đó chính là cung đường chữ s à, mình ở đây mình cũng tập đôi đòi theo các idol top top đó chính là đổ cua tại đây nhưng mà người ta thì đi phân phối lớn đi Winner X à, các loại xe xịn nhưng mà mình thì mình không có xe xịn thôi mình có xe số Xuân à, uh, Alpha nên là mình cũng tập đủ lượn như người ta đây các bạn có thể à, thấy mình đây là mình đi qua rồi nhưng mà lúc mình đi qua rồi nhưng mà mình đang uh, quay lại để tập đổ đèo giống các idol nên các bạn có thể xem trình độ đổ đèo của mình nhé nhìn cũng cảm giác đồ đeo ở đó cũng ừ. khá là ok khá là được nhưng mà nhưng mà hôm đấy mình đổ đèo mình lại gặp uh, hai con ô tô đi ngược đường nên là đổ nó không được đẹp như <laughs> như mong muốn nếu đến đây thì các bạn à, hãy ờ, kiếm ờ, một cô người yêu để chụp cùng cho nó đẹp để hai đứa chụp cùng nhau cho nó đẹp chứ mình như mình như này mà chụp như này thì hai năm trước đi với một mình và hai năm sau đi vẫn một mình <laughs> sau khi đi từ cung đường chữ S thì chúng mình sẽ tiếp tục ờ, di chuyển tới vườn mận à, vườn cam thanh phong để hái mận à, mình đây là video mình đi à, hái mận thì vé vào cửa ở vườn này là 30k trên một trên một đầu người nếu mà các bạn muốn uh, mang về thì hôm mang mua mang về thì hôm đó sẽ là hôm đó là mình đi là ngày 29 tháng 4 năm 2023 thì lúc đó sẽ là 20 20 à mật nhỏ cái mận mà ở Lạng Sơn hay hay bán ấy, đó là 20.000 một cân còn mận ừ, hậu này là bán 60.000 một cân ở trên vườn này đây ở vườn này rất là rộng có một ờ, kinh nghiệm dành cho các bạn khi các bạn đi hái mận ở Mộc Châu Sơn Na đó chính là các bạn ờ, đừng có thứ nhất là đừng có hái những cái cây ờ, mận ở ngay đầu vườn vì những cây đó toàn quả xanh do họ một là du khách đến đến những du khách đến trước họ sẽ ăn hết những quả chín rồi và thứ hai là nhà vườn họ cũng đã hái mất rồi nên là nếu các bạn muốn ăn được những quả chín đỏ thì các bạn à, phải một là phải đi sâu vào trong vườn hai là phải đi đến những chỗ nào cao cao cao ở trên ờ, núi trên đồi này thì mới ờ, có những quả chín đỏ dành cho các bạn ở đây mình đang ăn à, mình đang cầm lọ muối để mở ra để chấm mận thì quả mận này nó đang à, cây quả mận này nó đang ở hơn một giữa hơn một à, gọi là hơn giữa vườn rồi nó ở mãi mãi tít lên trên à, lên trên tận à, à núi sườn bên kia cơ nên là à, các bạn cứ đi vào trong thì mới có mận ngon nhé ở trên 10 ở trên vườn mận thanh phong này thì ờ, nhầy thì có hai loại mận đó chính là ờ, một là cái mận mà mình bảo mận uh, lạng sơn ấy mình hay gọi là mận lạng sơn vì mận quả mận nó, nó bé nó chỉ bằng ngón đầu ngón tay cái mình thôi thì mận đấy nó người ta bán uh, 20 một cân còn mận hậu thì người ta sẽ bán uh, 60 một cân thì ở vườn này đa số là mận hậu còn đây là bạn mình rủ mình đến ăn cái ờ, quả mận này ở vườn này thì họ sẽ có vậy mận hậu và mận ờ, đào quả mận đây quả mận đỏ đỏ này trước mặt đó trước mặt cầm mọi người ờ, mình đang quay đó đó chính là mận đào quả mận này ấy, thì nó sẽ ăn ăn bùi bùi như kiểu bột mì ăn nó cứ bở bở càng cắn vào gần lõi thì nó sẽ kiểu nó sẽ đắng nên là quả này nó đắng với chua nên là quả này mình cảm đánh đánh giá là không ngon chấm muối quả này không ngon không bằng quả mân hậu được mân hậu nếu mà các bạn cứ nếu mà ăn thì các bạn cố tìm những cái quả mà nó chín đỏ ăn là rất, sẽ rất ngon ở như ở vườn cam thanh phong này thì họ có cả đào mận và đào mận và cam đây là quả đào đây mình nhớ ăn ờ, mình nhớ ăn một quả đào chín khá khá là ngon đấy còn đây là lúc mình đang trèo lên cây cam để ờ, hái một quả cam mùa cam ở vụ ở, ờ, ở vụ này thì vụ này thì không có cam chỉ có những quả nào mà nó cuối vụ thì nó sẽ còn lại thôi sau sau khi đi ra khỏi ờ, vườn mận thì mình tiếp tục đi ra đồi chè đồi chè ở đây thì sẽ đi ra đồi chè ở đây thì đồi chè mình chỗ mình đứng đây sẽ là phía sau của đồi chè ở đây là một đồi chè các bạn đứng đây sẽ các bạn sẽ nhìn thấy một chỗ vùng cao nữa để thấy được uh, những chỗ cao hơn người chỗ đấy thì người ta có thể đi xe máy về à đi xe máy lên thì chỗ đấy lần trước mình đi qua thì mình đã đi xe máy lên rồi lần này thì mình gửi xe ở đây thì họ sẽ không không không lấy tiền nhưng nếu mà các bạn muốn đi để đổi chè trái tim ý, thì các bạn hãy xem ờ, tí mình sẽ review chỗ đổi chè trái tim cho các bạn còn đây chỗ này đổi chè này là đổi chè bình thường thôi đây các bạn có thể xem của mình sau khi đi từ ờ, vườn ờ, cam ra thì mình tiếp tục đến đồi chè đây là mặt sau của đồi chè cửa chèn này đi thì chắc thì học các chị gọi chị em chụp ảnh như chưa <laughs> mình là con trai đi chiến chả có gì đây tôi nhớ chuẩn xe đi cách cách à, đây hai ngày nếu tầm này là bắt đầu đi về rồi thì mình vẫn còn thấy à, phê phê trong người có cho anh em xem vui sướng ở đồi chè này sẽ có các bé thiếu nhi các bạn có thể ở đây các bạn có thể thuê váy ở đây có váy váy dân tộc à, có ngựa để các bạn chụp ảnh và có hoa như hoa này thì đa, đa số mọi người không biết là gì kể cả trừ những người nào hay đi phượt thì à, mọi người mới biết hoa này thôi còn hoa này thì ở trên núi người ta gọi là hoa dâu da xoan mình cũng mới nghe ngỡ ngàng luôn nhưng mà hoa này là hoa dâu da xoan bó hoa này thì các bạn có thể mua được nhưng mình mua bó hoa này là mất 50.000 một bó hoa này à, mua xong thì các bạn có thể chụp ảnh cùng các bé này bình thường hoặc là ờ, các bạn không mua cũng được thì các bạn cũng có thể là chụp ảnh cùng các bé khi chụp ảnh các bé xong thì các bạn có thể cho tiền 5 10 nghìn đó là tùy các bạn thôi đây là đường đi ra chỗ chỗ ờ, chợ ở gần cái chợ này đâu nhỉ đây nếu các bạn muốn ờ, tìm ờ, đồ trẻ trái tim thì ờ, đây đây chính là chỗ đồ trẻ trái tim khi các bạn search vào khi như mình đi thì ở trong chỗ vườn chè chỗ vườn mình vừa đấy quay cho các bạn xem ở đoạn trước ấy, thì chỗ đấy sẽ có à, cũng có một trái tim nhưng không phải là đồ trẻ trái tim nếu mà các bạn muốn đến đồ chơi trái tim thì nó là ở bên tay phải đường đi vào chợ ở bên ngoài chợ như vừa xong đây đây là chợ ờ, của mọi người à, mọi người đây bán rất nhiều đồ đây các bạn thấy thức ăn đồ ăn nước uống thớt thớt chè nước mía làm nhằng lằng nhằng abc các kiểu đây đây là đồ trà trái tim à, các bạn à, đi đây nếu muốn thăm muốn chụp ảnh tại đây thì được nhưng mà hôm nay hôm đấy mình đi mình thấy đóng cửa rồi thế là thế là hết rồi đó um, Mộc Châu với tài chính từ 300 tới bốn trăm rưỡi thì mình sẽ có những gì tiền xăng nếu bạn đi hai người người bổ đầu người ra sẽ mất tầm khoảng 5 à 150.000 một người tiền ăn trưa thì sẽ mất được khoảng 50.000 tại à, đèo đá trắng à, tiền vào vườn mận ở tiền vào vườn mận là mất 30.000 trăm rưỡi với 50 là 200 với 30.000 ở à, vườn mận là hết 230.000 chính từ 3 100 tới 400 rưỡi các bạn có thể đi Mộc Châu một ngày đi về trong ngày như mình lúc mình đi thì là 5 giờ sáng lúc về tới nhà đúng tới ờ, phòng mình là lúc 11 giờ đêm thì các bạn đi thì tiền xăng nếu mà các bạn à, chưa đi đôi đôi là tiền xăng nếu các bạn đi đôi thì mỗi người có khoảng mất tầm độ khoảng 150k tiền ăn trưa tại đều là trắng nhưng mình chia đầu người ra là 50.000 à, ờ, vé vào vườn mận đó là mất 30k đó là những chi phí ờ, các bạn có thể bỏ ra à, khi đi chuyến đi mục châu này thì ngoài những thứ khác các bạn có thể mua về mua những thứ khác lằng nhằng khi đi chơi thì mua hay không đó là tùy thì các bạn thôi ờ, như mình thì mình hay đi đâu thì mình hay mua đặc sản nào đó về à, không phải đặc sản mà thứ những người dân tộc ở đó bán để mình về mang về cho gia đình mình ăn để gia đình mình trải nghiệm vì đâu phải lúc nào mà đâu phải là mình thường đi với gia đình mình mà mình thường đi hay đi một mình mà về chuyện ăn tối thì các bạn một là các bạn có thể đi thẳng về nhà à, như 11 giờ là mình hôm nay mình thấy cảm thấy một quán là mình nhà mình gần là mình đi thẳng về nhà luôn hoặc nếu các bạn muốn uh, ăn tối dừng đôi ăn tối thì các bạn có thể dừng tại nếu mình đi đi thẳng như thế thì lúc đi về là tầm hơn 4 ờ, à, 5 giờ chiều lúc đi về tầm 5 giờ chiều đi từ Mộc Châu đi về là tầm 5 giờ chiều thì đi về đến thành phố Hà Nội tầm độ khoảng 19 rưỡi 10 giờ thì các bạn có thể là ăn tối tại à, thành phố Hà Nội thì bữa tối tại đó như mình vừa xong cộng với các bạn đó là hết 230k thì các bạn bữa tối tại đó thì các bạn có thể dùng uh, cơm rang um, hoặc ăn nấu nướng vỉa hè hoặc một cái gì đó cũng tầm độ khoảng uh, cho khoảng 100 nghìn một người nữa đi thì, thì các bạn mới hết có 330k nếu mà thấy video này hay hữu ích thì các bạn có thể um, lưu lại để năm sau có thể đi Mộc Châu Sơn Na một ngày với tài chính từ 300 tới 450k như mình chào tạm biệt các bạn và chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau bye bye